hủy lăng mộ vua Triệu Minh, hàng loạt người gặp báo ứng. Theo văn hóa truyền thống phương Đông, thì việc chăm sóc mộ phần của tổ tiên là rất quan trọng, vừa thể hiện hiếu đạo, kính mong người đã khuất che chở phù hộ, đảm bảo cho phong thủy và tài lộc cho con cháu đời sau. Thế nên, việc phá hủy mộ phần tổ tiên được xem là hành động bất hiếu và trái luân thường đạo lý, thậm chí sẽ bị báo ứng rất khủng khiếp. Tuy nhiên ở Trung Quốc, từ sau năm 1949 thì người ta lại cho rằng quan niệm nói trên là mê tín phong kiến và cần trừ sạch. Bởi vậy mà, năm 1955 được Thủ tướng Trung Quốc thời bấy giờ là Chu Ân Lai phê chuẩn. Chính quyền Trung Quốc lấy danh nghĩa nghiên cứu khảo cổ, nhưng thực tế là đào bới mang tính phá hoại khu lăng mộ của các hoàng đế triều Minh. Di thể các vị vua, quan và hoàng hậu bị đem đi tiêu hủy. Di vật và các văn vật có trong hầm mộ thì bị tàn phá không thương tiếc. Ngay sau đó đã có rất nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra. Có người thì chết một cách kỳ quái, có người phát điên, có người tự sát. Di tích 13 lăng chứa thiên cơ Tương truyền khi còn tại vị hoàng đế Minh Thành Tổ, có lần đã từng hỏi thần Tăng Diêu Quảng Hiếu rằng Khanh xem, mảnh đất này để thế có thể mai táng con cháu mấy đời của trẫm không? Diêu Quảng Hiếu trả lời, mảnh đất này giữa các dãy núi đất đai rộng lớn là sáng sủa, tàn phong tụ khí có thể mai táng vạn con cháu bệ hạ. Minh Thành Tổ nghe vậy rất vui mừng, bèn hạ chỉ khoanh đất ở chân núi Yên Sơn, rồi đồng thổ xây lăng. Thực ra, đây là một câu nói ẩn chứa ý của Diêu Quảng Hiếu – ông lạc có ý nói với Minh Thành Tổ rằng Triều Minh đến thời con cháu vua Vạn Lịch là hết. Vạn Lịch nghĩa là trải qua một vạn, ứng với câu sấm, vạn con cháu. Quả nhiên, cháu của Vạn Lịch là vua Sùng Trinh sau khi được mai táng thì không có đất an táng các hoàng đế khác nữa và Triều Minh cũng bị diệt vong từ đó. Mảnh đất này tổng cộng an táng 13 vị vua, đó chính là 13 lăng nhà Minh. Chu Ân Lai ký cho phá hủy lăng mộ tổ tiên mình. Người xưa nói chết là đại sự nên rất coi trọng sùng kính tổ tiên và những người đã khuất. Từ thời nhà Hán đến thời nhà Minh, những kẻ trộm mộ hoặc đào mộ mở quan tài của người khác thì sẽ bị khép theo luật lệ mà xử tội chết. Sách Hoài Nam Tử đời Tây Hán có chép kẻ đào mộ thì bị giết, kẻ trộm mộ thì bị xử hình sự. Sách cựu đường thư có viết Đào trộm mộ cùng tội với 10 tội ác ngỗ nghịch, cố ý giết người và phóng hỏa. Văn hóa truyền thống cho rằng đào mộ phần tổ tiên người khác sẽ bị báo ứng. Nhưng từ sau năm 1949, khi đảng Cộng sản Trung Quốc cướp chính quyền, truyền bá thuyết vô thần, thì những quan niệm kiểu như trên đều bị coi là phong kiến mê tín. Bàn Trung Uy công tác ở Sở Khảo Cổ Viện Khoa học Trung Quốc nói, ngày 9 tháng 10 năm 1955, Đặng Tiểu Bình, Lý Phú Xuân, Quách Mặt Nhược, Ngô Hàm đến khu 13 lăng dạo chơi. Đặng Tiểu Bình, Lý Phú Xuân nói với Quách Mặt Nhược rằng Lăng hùng vĩ như thế này, bên trong nhất định rất to lớn, nhất định có rất nhiều châu báu tùy tùng, có lẽ còn có rất nhiều tranh bích họa và các sách cổ thất truyền. Chúng ta khai quật khu này, cải tạo thành một nhà bảo tàng ngầm dưới lòng đất, như thế có được không? Khi đó Ngô Hàm là học giả lịch sử nhà Minh, là phó thị trưởng Bắc Kinh, cũng ra sức chủ trương khai quật lăng mộ nhà Minh. Ban đầu bị Trịnh Chấn Đạt, Hạ Nải cực lực phản đối những người này cho rằng không được tùy tiện khai quật lăng đế vương và khi đó cũng không có kỹ thuật khảo cổ có thể ứng phó với công việc đào bới khai quật lớn như thế. Tuy nhiên Ngô Hàm vẫn liên lạc với năm nhân vật trọng yếu trong giới văn hóa là Quách Mặt Nhược, Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc, Thẩm Nhạn Thủy, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Đặng Thác, Phó Bí thư Thị ủy Bắc Kinh, Phạm Văn Lan, Giám đốc Sở Lịch sử Viện Khoa học Trung Quốc, Trương Tô, Phó Chánh Thư ký Đại hội Nhân dân Toàn quốc, sau đó sáu người này liên hợp viết báo cáo về xin phép khai quật lăng nhà Minh và chuyển đến Mao Trạch Đông. Sau khi Mao Trạch Đông đồng ý, Chu Ân Lai phê lên báo cáo bốn chữ đồng ý khai quật mùa đông năm 1955, Ủy ban khai quật tổ chức hơn 60 nông dân sống quanh khu vực Lăng Nhà Minh chuẩn bị khai quật Lăng Minh Thành Tổ. Tất cả các địa cung trong 13 lăng đều chôn sâu ở nơi bí mật nhất trong lăng mộ, thầm dò mãi mà vẫn chưa tìm được đường vào lăng mộ. Sang năm thứ hai, Ủy ban khai quật quyết định đào hiến lăng nhưng cũng không tìm được lối vào. Năm 1956, dưới sự tư vấn của Hà Nãi, Trịnh Cấn, nhóm khai quật này đã quyết định chuyển mục tiêu sang định Lăng. Không lâu sau đó họ phát hiện một chỗ ở định Lăng bị sụp lún để lộ ra một cái lỗ. Sau khi biết định lăng có cái lỗ có thể chui vào được, Ngô Hàm phấn khích lập tức viết thư cho Quách Mặt Nhược, sau đó lại báo cáo cho Chu Ân Lai. Chu Ân Lai đồng ý khai quật định lăng. Định lăng ở dưới núi Đại Dục Sơn là lăng mộ của hoàng đế thứ 13 nhà Minh, là thần tôn hiển hoàng đế Chu Dực Quân, cũng chính là lăng mộ của vạn lịch hoàng đế và hai hoàng hậu Hiếu Đoan và Hiếu Tĩnh. Khai cuộc định lăng, sự việc kỳ dị không dứt sau khi Định Lăng chính thức bắt đầu khai quật đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Rất nhiều dân công sinh bệnh, nhiều phụ nữ thôn làng xung quanh phát điên kỳ lạ. Về biểu hiện đó là thần linh mượn thân, nói không được đạo lăng hoàng đế. Người dân đều cho là điềm không lành, dân công lo lắng không yên. Nhưng người phụ trách cho rằng đó đều là mê tín họ không tin tà tháng 5 năm 1956 vào một ngày đẹp trời, đột nhiên sét nổ giữa trời quang, một tiếng nổ lớn kèm theo một luồng điện đánh xuống. Sau đó phát hiện ra con thú đá tỏa trấn ở góc phải trước mái hiên Minh Lâu bị sét đánh vỡ rơi xuống đất. Con thú đá đã tỏa trấn ở đó mấy trăm năm bình yên vô sự, lúc này bỗng dưng bị sét đánh vỡ nát. Những công dân bỗng căng thẳng, nhiều người chột dạ nghĩ. Đây có phải là hoàng đế cảnh cáo họ không? e là hoàng đế hiển linh con thú tọa trấn này là canh giữ lăng cho hoàng đế lăng không giữ được hoàng đế nổi giận giáng sát đánh nó rồi chưa tới nửa ngày sau đó một tin tức càng đáng sợ hơn được truyền ra dân công họ cốc canh gác định lăng bị sát đánh chết một dân công khác họ trương cũng bị sát đánh trọng thương đã được đưa đi cấp cứu nhưng những sự việc này vẫn không ngăn cản được đội khảo cổ tiếp tục đào bới tháng 9 năm 1958 dưới sự dẫn dắt của chuyên gia khảo cổ Bạch Vạn Ngọc. Một địa cung cao lớn bằng hai tầng lầu đã được mở ra. Sau đó họ mở quan quách của Hoàng đế Vạn Lịch. Đây là quan quách hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc bị mở ra. Trong quan quách là từng tầng từng tầng đồ tùy tán bọc tơ lụa. Mãi cho đến tầng thứ 11 thì thi thể hoàng đế Vạn Lịch mới hiện ra. Thi thể tuy đã mục nát nhưng xương cốt vẫn còn nguyên vẹn, tốt mềm và bóng xung quanh thi thể đầy đồ ngọc, đồ vàng bạc và hàng trăm súc gấm lụa. Quan quách của hoàng đế, hoàng hậu bị vứt bỏ. Ngày 30 tháng 9 năm 1959, Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định xây dựng nhà bảo tàng trên vị trí vốn là Định Lăng. Sáng hôm đó, dân công Vương Khải Phát nhận được chỉ thị của chủ nhiệm văn phòng nhà bảo tàng nói rằng Ngày 1 tháng 10 khai trương, quan quách phục chế đã làm xong rồi, quan quách cũ không dùng nữa, anh dẫn mấy người đến địa cung dọn dẹp, khiêng những quan quách ở đó ra để đón các lãnh đạo đến kiểm tra vệ sinh. Thế là ba bộ quan quách lớn bằng gỗ trinh nam, vân màu vàng bị coi là rác thải và bị khiêng ra khỏi địa cung rồi quăng xuống rãnh núi. Ngày quan quách bị vứt đi, nhà bảo tàng chính thức được thành lập, được treo tấm biển do quách mặt nhược đề chữ nhà bảo tàng Định Lăng. Nhà bảo tàng Định Lăng đã chính thức mở cửa đón khách tham quan. Không lâu sau đó, nông dân địa phương phát hiện ra những quan quách bị vứt ở rãnh núi. Họ bao lớp ngoài bị mục nát, thì thấy bên trong là chất gỗ rất rắn chắc và tinh tế. Thế là họ tranh nhau lấy kéo về nhà. Một cặp vợ chồng già còn mời thợ mộc dùng gỗ trên nam quý này để làm quan tài, chuẩn bị cho hậu sự. Khi chiếc quan tài thứ nhất làm xong thì cụ bà tắt thở. Khi chiếc quan tài thứ hai vừa mới hoàn thành thì cụ ông cũng lìa đời, chỉ cách nhau chưa được nửa tháng quả báo kéo dài không dứt. Một cặp vợ chồng nông dân khác ở thôn Dụ Lăng lấy được mấy tấm gỗ quan tài sáng chắc đem về nhà, làm một chiếc tủ ngăn lớn đặt ở trong phòng ngoài. Một ngày Chủ nhật vào buổi trưa hai vợ chồng đi làm về đến nhà thì không thấy bốn đứa con đâu. Đi tìm một vòng rồi trở về nhà, bỗng phát hiện ra ở bên cạnh tủ có bốn đôi dép nhỏ. Họ mở cánh tủ ra thì thấy bốn đứa trẻ đang chèn sát nhau, đều tắt thở tử vong rồi. Ngón tay đứa nào cũng rớm máu Trên vách tủ đầy vết tay cào đập bốn đứa trẻ ba nam một nữ, đứa lớn nhất 12 tuổi, đứa nhỏ nhất 5 tuổi. Sau khi công an địa phương đến điều tra, họ đưa ra kết luận là chết do ngạt thở thiếu oxy. Kỳ lạ là theo lẽ thường, cho dù bọn trẻ chui vào trong tủ thì khả năng bị ngạt thở chết ở trong là dường như bằng không. Sau khi bốn đứa trẻ chết cặp vợ chồng này lại sinh một con trai. Cậu con trai độc nhất này vừa tốt nghiệp phổ thông trung học không lâu thì một đêm cậu nằm sắp trên tủ chết một cách ly kỳ, không xác định được nguyên nhân tử vong. Những thôn làng xung quanh khu 13 Lăng thường dùng tên Lăng để đặt tên thôn. Người dân trong thôn thực tế chính là con cháu của những người canh giữ Lăng thời xưa. Theo như cách nói trong dân gian khi họ lấy các tấm gỗ quan tài của hoàng đế đem về nhà sử dụng thì sẽ bị báo ứng đồ của hoàng đế thì con cháu của những người từng canh giữ lăng và ngay cả những người bình thường đều không được tùy ý động vào bởi vì không có đủ phúc để sử dụng. Trong mệnh của người ta đáng có được phúc báo gì thì hưởng phúc ấy. Người vô phúc mà thụ hưởng những thứ không đáng được thụ hưởng thì sẽ đem lại tai họa cho bản thân. Thi hại hoàng đế hoàng hậu bị hồng vệ binh thiêu hủy thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc khắp nơi trên cả nước dấy lên phong trào phá tứ cựu tháng 8 năm 1966 Hồng Vệ Binh xông vào địa cung Định Lăng lệnh cho nhân viên giữ kho của nhà bảo tàng giao chìa khóa kho. Họ nói phải bắt Vạn Lịch để mở hội đấu tố. Thế là trước hết xương cốt hoàng đế Vạn Lịch và hai hoàng hậu khi đó đã bị Sở Nghiên cứu Nhân loại Cổ đại, Sở Nghiên cứu Xương sống Cổ đại thuộc Viện Khoa học Trung ương đem về. Trải qua một năm nỗ lực, họ đã phục chế thành ba bộ hài cốt hoàn chỉnh. Sau đó Hùng vệ binh còn liên hệ với các đơn vị ở khu vực Lăng yêu cầu họ cử người đến tuyên bố ủng hộ. Tháng 8 năm 1966, một hôm vào lúc 2 giờ chiều, ban quản lý Lăng cùng nhiều cơ quan tổ chức khác như Hợp tác xã mua bán, lâm trường, trạm lương thực, trường học và nông dân vùng phụ cận, hồng vệ binh, học sinh tấp nập đến Định Lăng tham gia hội đấu tố. Trên quảng trường viên nội, người đông như biển, Hồng Vệ Binh khiêng ba bộ hài cốt của Hoàng đế Vạn Lịch và hai hoàng hậu ra, hô lớn giọng kích động, quét sạch tất cả quỷ trâu thần rắn, đá đảo đồ sỏ giai cấp địa chủ và an Lịch, tiến hành triệt để đại cách mạng, văn hóa giai cấp vô sản. Hài cốt của người đã chết gần 400 năm đã trở thành đối tượng đối tố. Nhân viên bảo tàng Định Lăng có mặt khi đó sau này đã hồi tưởng lại rằng ba bộ hài cốt đặt ngay ngắn cùng nhau, hài cốt vạn lịch ở giữa, hai hoàng hậu ở hai bên. Xung quanh trước đầy các bức tranh chân dung hoàng đế và hoàng hậu và các tài liệu ảnh để làm tội chứng. Tất cả chuẩn bị đô vào đế xong, Hồng vệ binh hô lớn, cách mạng bây giờ bắt đầu. Lời nói vừa trước, hơn chục thanh niên cường tráng dùng đá ném hết sức vào hài cốt. Một trận mưa đá bịch bịch bịch vang lên, ba bộ hài cốt bị ném tàn nát. Sau đó, họ nhóm lửa thiêu đốt đóng hài cốt tàn nát đó Ngọn lửa rực cháy, hài cốt và rất nhiều văn vật quý hiếm đã trở thành biển lửa. Bỗng nhiên mặt đất vang lên một tiếng nổ lớn, một tiếng sấm rền. Bầu trời vừa nãy còn trong xanh nhìn thú vạn dặm, bỗng trút xuống một cơn mưa lớn. Cơn mưa lớn nhằm thẳng vào đống lửa đang thiêu đốt hài cốt trút xuống. Tất cả mọi người có mặt đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Sau này những kẻ chiếu mưu và đám hùng vệ binh từng tham gia vào việc thiêu hủy hài cốt của hoàng đế Vạn Lịch và hai hoàng hậu đa phần đều gặp bất hạnh. Rất nhiều người đề nghị hoặc tham gia khai quật định lăng đều có kết cục thê thảm. Khoảng thời gian đó những ai từng trực tiếp tham gia khai quật định lăng và những nhân vật ký tên trong báo cáo xin khai quật lăng nhà Minh đều bị tai họa liên miên. Ngô Hàng, người chủ trương đào phá lăng mộ thì người chết nhà tang vợ con ly tán ông ta sau này tự sát trong tù trước khi chết tóc bị nhổ hết. Trịnh Chấn Đạt ban đầu có ý kiến phản đối khai quật, sau thấy lãnh đạo cao cấp của đảng Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị ra quyết định khai quật, ông ta bèn đảm nhiệm chức tổng chỉ huy khai quật. Năm 1958, Trịnh Chấn Đạt đi thăm nước ngoài. dưới đường máy bay gặp sự cố và rơi xuống, ông ta bị mất mạng, ngay cả một mảnh xương cũng không còn nhiếp ảnh gia Lưu Đức An phụ trách chụp ảnh trong quá trình khai quật. Ông đã từng đích thân đến hiện trường mở quan tài, chụp bức ảnh mở quan tài đầu tiên. Sau này ông ta thần kinh bất thường tự treo cổ chết. Đặng Thác, người tham gia ký tên báo cáo xin khai quật cũng tự treo cổ chết trong cách mạng văn hóa. Bạch Vạn Ngọc, chuyên gia khảo cổ tham gia khai quật bị xuất huyết não chết. Quách Mạc Nhược có hai con trai đều tự sát. Trương Tô bị đưa đến trại cải tạo ở Hồ Bắc thân bại danh liệt. Báo tàng Định Lăng đại đa số là sản phẩm phục chế. Vật tùy tán trong địa cung của Định Lăng cực kỳ phong phú. Theo công bố là có trên 3.000 văn vật khai quật được ở địa cung Định Lăng. Thực ra rất nhiều vật phẩm và tư lụa năm đó đã không được ghi chép đăng ký. Sau khi định lăng bị đội khảo cổ vội vàng mở ra, môi trường chân không bị phá hoại, rất nhiều vật phẩm tơ lụa hoa lệ do tiếp xúc với không khí đột ngột nên trong chốc lát đã bị oxy hóa thành tro. Long bạo lụa khách ti của vua vạn vật khi khai quật năm 1958 đã bắt đầu bị carbon hóa ngay tại hiện trường. Kỹ thuật dịch lụa khách ti làm long bào bị thất truyền đã lâu. Công nghệ dịch lụa khách ti rất phức tạp người thợ dệt thành thục cũng chỉ có thể mỗi ngày dệt được một thốn khoảng 3cm. Một chiếc áo dài bằng lụa khách ti cần dệt liên tục 10 năm mới hoàn thành. Đáng tiếc là báu vật như vậy lại bị hủy hoại trong chốc lát. Sau này, bởi những nhân viên khảo cổ đã sử dụng thuốc bảo quản sai lầm, khiến các sản phẩm tơ lụa còn giữ lại được cũng bị biến cứng, không thể nào trải ra được. Nửa năm sau, 800 súc vải tơ lụa cao cấp nhất đời Minh khai cuộc được đã bị hủy hoại hoàn toàn. Những sản phẩm đồ gỗ, giấy và lụa còn lại sau đó bị đưa vào phòng bình thường của Bảo tàng Định Lăng trải qua nhiệt độ nóng lạnh hơi ẩm 60 năm đã khiến các văn vật bị tổn hại cực lớn. Những sản phẩm lụa ban đầu tươi sáng đa phần đều biến thành đen thui rách nát. Long bào của vua vạn lịch thì những vị trí gấp đã thành màu đen bị rách toàn bộ đã bị mềm dễ vỡ. Ngày nay, trong bảo tàng Định Lăng có đặt quan quách của hoàng đế Vạn Lịch và hai hoàng hậu, thực chất đó chỉ là đồ phục chế. Quan quách gốc đã bị hủy mất rồi, hai cốt cũng không còn. Các văn vật khác thì tuyệt đại đa số đều là đồ phục chế, mô phỏng lại những văn vật từng được khai quật năm xưa. Tương truyền, khi vua Vạn Lịch xây dựng Định Lăng đã đào được một tảng đá lớn là điềm không lành là đại kỵ của phong thủy. Nhưng vua Vạn Lịch không muốn chuyển địa điểm khác để xây dựng lại. Có lẽ vì thế mà gây ra họa hoạn mấy trăm năm sau, khiến Định Lăng không được bình yên. Còn nhiều người dân bị tiêm nhiễm bởi thuyết vô thần nên đã tham lam, lấy lời quên đạo nghĩa, tùy tiện đào mộ, hủy hoại văn vật, thực tế là những hành động phá hoại, thương thiên hại lý. Một số người vì thế mà đã phải chịu quả báo, quả thực rất đáng buồn.